Nguyện ờ, ngày ờ, an ờ, lành, đêm an lành, ngày đêm sâu thời thường an lành, trong tất cả thời thầy nguyện ờ, chư thượng ờ, sư ờ, thương nhiếp thọ ơi nguyện ngày an lành đêm an lành ơi ngày đêm sau thời thường an thể an lành ơi nguyện ngôi tam bảo thường gia hộ ơi nguyện ngày an lành đêm trong ờ, tất ờ, cả thời ờ, thầy an lành ơi nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ ơi nam mô tiêu tai chẳng kiết tường bồ tiêu tai giảng kiết tường bồ tát ơi nam mô tiêu tai giảng kiết tường